chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast bị quất túi bụi và họ sẽ khó sống thọ đầy, điều gì làm cho ông Vượng Vin bất lực. Với người dân Việt Nam thì làm gì cũng được, bởi người dân Việt Nam vốn dễ tính. Họ chỉ cần thấy Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la là nhiều người lại tôn sùng ông Vượng là một thiên tài, rồi là một hoàn hảo, rồi đáng tin cậy. Họ cho rằng những tờ báo phản ánh trung thực những gì mà VinFast đang gây ra là phản động là chống phá. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn là thực tế. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị áp lực tứ phía từ trong nước cho đến nước ngoài. Ở trong nước, ông Phạm Nhật Vượng dùng công an và báo chí nhà nước để che lấp những tiếng nói của khách hàng, nhưng vẫn không thể lấp được. Thông tin vẫn bị xì ra ngoài, chuyện VinFast đối xử bạc bẽo với khách hàng tiên phong vẫn bị phơi ra trên mạng xã hội, và báo chí quốc tế đã đăng tải khá nhiều. Hình ảnh chiếc xe VinFast VF8 bị lỗi kỹ thuật vẫn cứ xuất hiện trên mạng xã hội, YouTube, Facebook và vô vàn mạng khác, tiếp cận với hàng triệu người xem. Đây là hình ảnh chuyên gia của BMW cho đại tiếng nói Hoa Kỳ biết rằng pin của VinFast có khả năng bị nóng. Vấn đề về pin của VinFast 8 là một khách hàng của VinFast mới phản ánh. Tiến sĩ Trương Quý Hoàng Nguyên, chuyên gia kiến trúc dòng xe thế hệ mới của hãng BMW nhận định với Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng có khả năng cao là pin của VinFast 8 bị quá nóng. Ông Phương giải thích, có thể xe đang chạy thì nóng pin đến quá mức cho phép. Khi xe có hiện tượng như vậy, phần mềm sẽ điều khiển để ngắt mạch đi, ngắt nguồn điện từ bình điện qua động cơ. Tại sao có xe bị, có xe không là câu hỏi được đặt ra. Theo như dự đoán, có thể cái bo mạch họ hàn không tốt hay thế nào đó có thể điện trở cao quá, làm cho bị nhiệt độ tăng cao quá cho phép. Cũng không thể nghĩ là nó sai thiết kế, nếu sai thiết kế có rất nhiều xe sẽ cùng bị như vậy. Tiến sĩ Phương nói thêm rằng nếu các nhân viên VinFast không tái hiện điều kiện hoạt động thực tế của xe sẽ khó có thể phát hiện được lỗi. Ông nói, khi họ tìm lỗi, họ đo ở chế độ bình thường, lúc đó pin mát, họ đo không ra Họ không chạy thử xe, phải có thu thí nghiệm, tạo mô phỏng để xe chạy trong các chế độ khác nhau. Có thể các hãng xe trong điều kiện Việt Nam hay ở Sài Gòn họ không có máy móc để mô phỏng xe chạy giống như ở bên ngoài. Nếu không có, họ phải chạy bên ngoài, vừa gắn máy vừa đo. Không biết họ có làm điều đó hay không? Ông đặt câu hỏi. Theo kinh nghiệm của ông Phương xác định, khả năng xảy ra như ông nhận xét là khoảng 80 đến 90% như vậy. Đây là hình ảnh trang báo US News cho biết VinFast quảng cáo một đường, chất lượng sản phẩm lại một nẻo. Đấy là nhận xét của các chuyên gia, điều đó cho thấy xe VinFast 8 đang bị lỗi, kỹ thuật rất nghiêm trọng. Làm ăn tử tế là cần phải bán sự an toàn cho khách hàng. Thời đại này không thiếu những xe chất lượng tốt, an toàn cao bán ra trên thị trường, thì VinFast không thể nào đứng ngoài cuộc chơi cho được. Xe Tesla đã lăn bánh ở Việt Nam và Mỹ nhiều năm nay, nhưng không bị tai tiếng như VinFast của ông Vượng. Xe Porsche cũng đã lăn bánh trên toàn thế giới nhiều năm qua nhưng cũng không bị tai tiếng như VinFast 8 của ông Vượng. Vậy nên muốn tham gia cuộc chơi sòng phẳng với những đại gia trên thì cần phải nâng cao chất lượng như họ. Cũng mới đây trên trang usnews.com có bài viết nói rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA cho biết VinFast 8 City Edition mới được xuất sang thị trường Hoa Kỳ có phạm vi hoạt động chỉ có 179 dặm, tức là khoảng 288 km, so với 260 dặm, tức là khoảng 418 km được quảng cáo trên trang web của công ty này. Như vậy là quảng cáo một đường, thực tế xe lại đi một nẻo. Chiếc xe VinFast 8 chỉ có thể chở được 5 hành khách với chế độ dẫn động tất cả các bánh có giá khởi điểm tới 59.000 USD. Trong khi đó Tesla Model 3 đời 2023 có giá khởi điểm là 58.000 đô la và phạm vi hoạt động ước tính của EPA là 500 km. Nhiều nhà sản xuất ô tô khác đang cung cấp xe điện với phạm vi hoạt động khoảng 300 dặm nhưng ở mức thấp hơn rất nhiều. Chẳng hạn như Nissan đời 2023 trị giá 47.000 đô la hoặc Hyundai có giá khởi điểm chỉ 41.000 USD. Đây là hình ảnh VinFast rất khó sống thọ. Như vậy là thị trường của Mỹ đã xác định xe VinFast 8 vừa giá cao vừa chạy được quãng đường rất ngắn so với đối thủ và nó khác hoàn toàn với việc VinFast đã tung ra quảng cáo trước đó. Đấy là phần kiểm tra của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, còn với khách hàng thì họ đã phản nàn quá nhiều về lỗi của xe điện này. Một nhà phân tích cho biết rằng ông Vượng không phải là không biết những điều mà truyền thông đưa ra Ông ta biết rất rõ là đảng khác, bởi quanh ông ta có rất nhiều chuyên gia tư vấn giỏi về nghiên cứu thị trường và nghiên cứu đối thủ. Tuy nhiên, ông Vượng không thể làm được như họ muốn vì ông Vượng không làm chủ công nghệ. Vì ông không đủ khả năng để đặt hàng các nhà cung cấp theo yêu cầu của ông vì tiềm lực tài chính không mạnh và uy tín cũng chẳng lớn. Nhà cung cấp linh kiện chưa thể xem xét VinFast là một đối tác chiến lược sống còn đối với họ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 không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Đã từng chứng kiến cảnh những du khách đến từ châu Âu, cái nôi của môn thể thao vua tỏ ra choáng ngợp và bị cuốn vào màn ăn mừng đặc sản của người dân Hà Nội. Khi hàng trăm ngàn người đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, vẫy cờ và bấm còi xe inh ỏi mỗi khi đội tuyển Việt Nam thắng các trận bóng đá quan trọng. Thậm chí trong những năm gần đây thì bóng đá đã trở thành cứu cánh cho đảng và chính phủ bởi những ngành Thành công liên tiếp của đội tuyển quốc gia lúc nào cũng được gắn chặt với tài lãnh đạo của các cơ quan chức năng. Ảnh bác Hồ lúc nào cũng xuất hiện trong các trận đóng vá quan trọng để nhắc nhở người dân về lý tưởng quản trị quốc gia. Và già lãnh đạo cấp cao không lúc nào vắng mặt khu ghế VIP trong các trận đấu chung kết. Tất cả việc trên khiến người ta cảm giác cứ như thể bóng đá đã trở thành kim chỉ nam mới cho cuộc tiến lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam nhưng khi bật máy tính lên để xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia tối hôm nay, không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đập vào mắt mình là một thứ màu úa tàn của lớp cỏ trên sân. Đã thế lại còn là lớp cỏ của sân vận động quốc gia Việt Nam, nơi diễn ra trận bóng mang tính quốc tế. Trước sự chứng kiến và gián tiếp thông qua truyền hình của hàng chục triệu khán giả nội địa lẫn nước ngoài. Đây là hình ảnh mặt sân Mỹ Đình không xanh vì trời thiếu nắng. Ông Đặng Việt Hà, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao trả lời báo chí Là người xem bóng đá thì bất cứ ai cũng hiểu tầm quan trọng của chất lượng lớp cỏ. Ngoài việc giúp nâng cao chất lượng của trận đấu và giúp các cầu thủ tránh bị thật chấn thương, quan trọng hơn nữa, đặc biệt là trong thời đại hiện nay khi mà bóng đá đã trở thành thành công cụ để quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia thì chất lượng mặt sân càng trở nên quan trọng. Ví dụ, chắc hẳn người xem nào cũng phải trầm trồ trước chất lượng sân bãi thượng hạng của các sân bóng đá tại Qatar nhân việc World Cup vừa rồi. Và vì thế, hình ảnh quốc gia của họ đã được nâng hạng. Tất nhiên, chúng ta không thể so sánh một trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á với giải danh giá nhất của hành tinh như World Cup. Chúng ta cũng không thể so sánh Việt Nam với Qatar khi mà hai quốc gia có, có năng lực kinh tế quá khác biệt. Nhưng chẳng nhẽ chỉ mỗi việc đầu tư và làm tốt công tác bảo dưỡng cho một sân vận động như sân Mỹ Đình mà cả nước Việt Nam cũng không làm nổi hay sao? Nhiều người tin rằng bất cứ người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào sau khi đọc câu trả lời này cũng sẽ cảm thấy không can tâm bởi chúng ta thừa biết rằng nguồn lực cho đất nước của mình hoàn toàn đủ để tạo ra một sân bóng đá đạt tiêu chuẩn World Cup. Cùng lắm đã đi thuê công ty nước ngoài làm, nếu thiếu tiền thì kêu gọi người hâm mộ có năng lực tài chính đóng góp Chẳng phải các đại gia và nhãn hàng vẫn hay trao thưởng cả chục tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam mỗi lần vô địch hay sao? Đây là hình ảnh bãi chăn bò Mỹ Đình là nickname quốc tế đã đặt tên cho sân vận động quốc gia Việt Nam từ năm 2021. Sự tệ hại của sân Mỹ Đình không có gì là mới cả. Trên thực tế thì đã 5 lần 7 lượt, chất lượng mặt sân ở đây đã trở thành trò cười cho thiên hạ từ trận đấu bóng đá với đội tuyển Úc cho tới mới đây nhất là trận giao hữu với câu lạc bộ Dortmund từ Đức. Báo chí quốc tế đã nhiều lần đem mặt cỏ của sân vận động quốc gia Việt Nam ra mà chế nhạo, thậm chí ví nó như một bãi chăn giả súc vậy. Nhưng đáp lại những lời chia bai từ cộng đồng quốc tế và cơn phẫn nộ của người hâm mộ trong nước lại là những lời bao biện quanh co đến trơ chẽn của cán bộ quản lý, vốn chịu trách nhiệm chính cho việc đảm bảo chất lượng của công trình này. Theo logic thông thường, đáng nhớ ra với một quốc gia hâm mộ bóng đá như Việt Nam thì chất lượng sân vận động quốc gia phải thuộc hạng sang mới phải. Để cho xứng đáng với tầm quan trọng của môn bóng đá và để cho thấy đất nước đang phát triển sánh ngang với các nước trong khu vực như nhà nước Việt Nam vẫn hay tuyên truyền mỗi ngày. Không còn là một nước nghèo nan, lạc hậu nữa. Nhưng cũng cần phải nhớ là chúng ta đang sống trong một xã hội với một nhà nước hoạt động không theo logic thông thường hay nói đúng hơn là một nhà nước không có năng lực để thực thi những điều căn bản nhất. Thực tế thì sự tệ hại của sân Mỹ Đình chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn triệu chứng của căn bệnh trầm kha mang tên nhà nước vô năng. Đến việc còn con cũng làm không xong, còn việc lớn thì làm sao làm nổi. Đây là hình ảnh, dù mới được nâng cấp, mất 408 tỷ đồng sửa chữa, ông giám đốc vẫn than hết tiền từ bắt trộm chó trên bắt cướp ngày nào cũng được, để cho người dân hễ thả chó ra đường là mất và hễ hớ hênh là bị giật đổ. Rồi đến cái vỉa hè cũng phải lát đi lát lại, cho dù thể non hẹn biển là mỗi lớp vỉa hè mới sẽ tồn tại với thời gian. Lớn hơn nữa là các công trình hàng ngàn tỷ như đường sắt đô thị cũng không đâu vào đâu. Các dự án khủng đến hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ như mấy cú đấm thép cũng tàn nát hết cả. Đừng nói nạn trộm chó và chất lượng sân Mỹ Đình không liên quan đến nhau, ngược lại là đẳng khác. Vì nó đều thể hiện năng lực của bộ máy nhà nước trong việc thực hiện những chức năng nền tảng, bao gồm duy trì trật tự và đầu tư công hiệu quả. Đến cả những điều đơn giản như trên mà cũng không làm xuể thì thử hỏi nhà nước ấy có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn như dịch bệnh chẳng hạn hay không. Chứ đừng nói là đưa đất nước hóa rồng, hóa hổ.